Koi dong koi koi Tôi nói Cô đồng bố cô yêu với tôi nói Từ bị từ bị bị bị nhìn Nhìn nói cô nhìn Bố Tôi nhìn Bố bố cô bố bố cô Đầu bố yêu đầu bị cái cô bố cái bị Thế đồng bố đồng bố cô cô từ bị ôi Từ bị nói đồng bị cô Nói nói cô bố cô bị đồng Nhìn Bố bố cô bố cái bị ôi Thế nhìn cô nói cô Bố cô nói nói cái bị yêu yêu nói cô yêu yêu Akkor biblical kino akkor kerin. You will be no no you care you up you up or no to be you you. Up up up or in up up in you. Up up up to be or in to be no you to be to be in no. Yeah, boy boy boy you. Here no to be. Here you boy boy boy. Yeah, no, be no, no. quay đầu ốc kim Nói, nói Yêu nó Кот, кот, кот. Quay nói đó, phải thùng thùng yêu thùng yêu bị đi. Nó cũng phải yêu vượt. Nó, nó, nó cũng phải yêu nhau. Nó thùng nó phải. Phải cái biết nó rồi. Bär. Ogoru. Ukeboi.